Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi Ngày hôm nay thì Khả sẽ tiếp tục uh, anh mình cho chính con thiếu lâm này nha anh em ơi à, Trước khi anh thì Khả sẽ cất những cái uh, có vẻ ấy là chặt chỗ các cái răng rương này Rồi uh, tí nữa Khả dọn dọn rương đẹp đẹp tí tính tiếp Mang mặt nạ mình bắn vô Đó Rồi Qua hủy mấy cái không quan trọng đi Rồi, hủy cái uh, bạn có túi tân thủ với hai cái này có được hai ô nữa này chật chỗ rồi đó anh em vinh này trong thiếu lâm thì anh em đừng quên để lại cho khám like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi rồi ta sẽ ra thành cho anh em xem tại vì cái này không bỏ vào chuột được nè nên mà ra thành à, à, chỉnh vào ô tô cho anh tự cắn rồi không chỉnh vào cái chuột kia được rồi. À. thì ngất này rồi à, cấu trúc thịnh vượng này cánh ok man let's go baby cánh khá là nhanh luôn nè mà cánh đầu nhanh như phật tổ luôn nè cố gắng theo được gì vậy nè mày cố gắng kiếm kỹ năng tiềm năng hai bộ là hợp lý nè khỏi lỗ là được có vẻ như không chưa có gì nè mày phần thường tiếp tục qua phần thường hiện tại đang có một thiện tinh hai tinh hồng tiếp tục tiền hối lộ tiền hối lộ tiếp tục như thế tân cần hai kiến đánh này ơi hai kiến đánh hai tiềm đánh đấy một ờ, uh, vớ tửu đủ gần 500 cái ôi một bánh tét, một bánh tét này một uh, một kỹ năng này cố lên cố lên cố lên làm hai bộ bánh anh em hai bộ bánh đâu phải mua nè một bộ nó bán một kim nữa nè với 11 ờ, kim hơn thì là gì đây không biết con này là hay lỗ đây một mảnh ngựa một hộp tối phiến tố tối phiến mới ôi hai bánh tét ngon hai kiện này ngon lành cành đào bánh chân nào bánh chân nào cần hai bánh chân nữa hai bánh chân nào đổ bộ nữa mày. hai bánh chân đổ bộ nữa mày. vẫn chưa thấy bánh chân làm mang vẫn chưa thấy bánh chân em mày. còn khoảng 300 à, cái à, khai cắt mới không qua không giá trị à những tiền thuốc lộ này nọ này thuốc lộ tầm này khá rẻ nè bỏ vô trong này rồi thì hút lộ này sát thủ lỡ hộp này nọ mới này nguyên thua rồi còn gì nữa không rồi được một cái hộp này mở được à, mảnh tám, mảnh xấu thô hạt anh lục này thôi phải mình hiếm mà mình hiếm mình có tiền đâu mình hiếm là nó rất ít người mở ra gọi là mình hiếm à, tiếp theo không đồ mình à, tiếp theo ra còn hai trăm mấy bánh chân đâu đốt pháo nào tiếp tục bắn thật ăn mực nạ thì nó lộ cũng không ổn à thì tin gì mới có hai bài viên vậy ồ một bánh chân một cái tin làm thêm một bánh chân nữa nào mới một lần bài boss thôi rồi xong full luôn không có chỗ chứa cố gắng đủ hai bộ đó phải mua em mày đó phải mua em mày à, mở ống bánh là anh phun rương không mở được đâu xa một lần bài boss yeah. Dạ. động quá chắc chỗ à. còn gì nữa mấy mặt nạ này bước qua đi nạ này không không ai mua đâu em ơi không có giá luôn rồi gì nữa phi tóc nè sáu phụ vàng nữa hộp nè chặt chỗ rồi cô tiếp tục mảnh uh, Thử có mình hiếm ba bán luôn em ơi Ôi vòng ba à. Vòng 3 không phải vòng bốn nè Ui một lần bài boss một thì tinh hai thì tinh có tửu hai bánh rồi tiếp theo hai à, hồng binh vui hàng đánh chân nào đánh chân nào không có đánh chân luôn mặt nạ một lượng bài boss rồi hết chỗ luôn hết chỗ chứa nè mày đấm đưa tiền thua lộ qua chậm chặt hết à rồi ốc không được 102 ờ, ta 401 hơn rồi em ơi tiếp tục giao dịch cho anh em đọc bởi McNa này ba tinh hồng ba gì tinh đồ hơi ít nha

đó từ từ để em tính tiền thì lời lỗ em ăn chứ chắc chắn sẽ ăn rồi này cất vô đường này tính là tính tiền đem cho em nè ba cục tinh hồng nè ba viên thị tinh nha nam đó tiền lấy ra tính tiền đem cho em nha rồi hai lần bài boss đó cho rộng rương các em mở tiếp theo này rồi ba thị tinh ba tinh hồng rồi vui dưới đây đứng dưới đây đứng dưới nữa không một cục sinh lực vui rồi Ờ, hiện tại đang coi một hai ba bốn ủa cái bốn mươi lăm cái này người ta bốn mươi lăm cuốn vàng điện ta đậu vào cái dư không cái nó bốn mươi lăm rồi đây đây có đây gồm đủ năm mươi cắn còn năm anh vẫn thiếu này, anh bên này lại thiếu cuốn lịch bách niên cuốn vạn niên bách niên đây đây còn hai cuốn Rồi, bắt đầu khối tiếp theo em mày, khối thứ lời lỗ nha. 11 kim rưỡi thử như thế nào nha anh em. À, ờ, chưa hết vẫn còn vẫn còn hàng. Ba cục hồng binh. Này 70. Rồi, khui này. Năm pháo trống, này từ từ nốt. Rồi, khui. Mặt nào bị mấn. Là 14. Ờ, à, đừng cho mới chục xu. Rồi, nhìn thì tin toàn em mà không có gì nữa gọi là nhiều cả ok bây giờ cộng thử lời lỗi cho anh em xem nha 11 kim hơn vừa rồi được hai lần bài boss này lâm ra này đó ừ còn còn còn Thằng khải khui thì biết nữa đã ờ, hiện tại bây giờ khải sẽ khui tiếp tục đó là 50 cái cuốn lịch vàng niên nhưng mà không đủ nữa mà có 47 bảy khui đi có nhiêu khui nhiêu một nè ba hắn có một một 150 xu nè đến 50 xu chống tăng thối phù rồi có 150 xu tiếp một thủy tinh một thủy tinh ui tìm một cái bánh nữa ngon có tiếc là ngon thân anh phù thân phù này à, 7 ngày này một tháng này ngon lành cành đào có cái một tháng thi vào một viên tinh hồng ngon mở cái này nằm túi này khá là ngon này mày, đúng rồi dung anh đây một ba tháng nữa như nữa đây tối phù 7 ngày tối đi phù tối đi phù khá là nhiều ba tháng rồi nhầm kiếm số bắt một rương khui Ồ, phi phong 10, ok Phong 7 ngày luôn em ơi Phi phong kháng tính 7 ngày, ngon lành Cho ngày 10 mang luôn Rồi, ok Tầm này thì tính sơ sơ thì tầm này cũng ngon đó em Phi phong 7 ngày này bèo bèo cũng được uh, ờ, 500 xu Tính thì lời lỗi này 5 xu Còn cái này để mai ăn tiếp em ơi Hiện tại đã có phi phong rồi, không nên tìm nữa em ơi Phí lắm Rồi, 500 xu nè Rồi, kèm vào hết ra một bài boss này hai này ba kỳ tinh này cá lời á không lộ đâu lời đứng cấp rưỡi rồi. À, anh em ơi tính tiền thử nha à, ờ, mảnh ngựa này không xin nhơ mảnh ngựa này một bỏ đi bỏ đi rồi ba cái thân hình phù thổ phù bỏ hết rương này cho nó khỏi trọng khỏi trọng rương này khỏi trọng rương này rồi rồi tính là nè à, một cái phòng 7 ngày đây khoảng 500 xu tháng cả 10 500 xu mới bao là tháng 1 2 3 4 5 5 bao à, một bao là 5, 150 xu là 750 cộng với 500 là 1250 đó rồi mấy mấy cái mấy cái đây phú dân lộ đại này cũng 5 bình thì cũng 750 một một bình khoảng 150 xu nè rồi hai kim tròn hai kim tròn ba lần bài boss ba lần bài boss cho khoảng 600 đi 200 xu một cái hai kim xấu hai kim xấu này một bộ bánh này một kim này ba kim xấu rồi ba kim xấu cái này là hai bánh này một bánh 700 là một kim tư mở cái này một kim tư nữa nha nè ở được bốn ba ba bánh tét luôn ngon năm kim rồi à, pháo này không tính tinh thần bảo thạch một hai ba bốn viên thì trung bình 300 xu đi tầm này rẻ 300 xu đi bốn viên một nghìn hai sáu nghìn hai rồi thì tinh này tiếp tục thì tinh này một này hai này ba này bốn viên thì tinh là khoảng một trăm rưỡi một viên là cộng cho năm cục nữa một hai ba bốn năm năm cục thì khoảng bảy rưỡi bảy rưỡi bảy rưỡi nữa là sáu trăm chín sáu trăm chín năm mươi năm mươi rồi sáu trăm chín năm mươi cộng với ờ, năm sáu trăm cá nhân sáu trăm cá nhân khoảng tầm ờ, chín trăm xu thu được bảy tám năm không rồi cá nhân này bảy tám năm không 7850 rồi đúng không cái này cho 300 xu 200 máu và 7850 7850 cộng cho 35 xu 8150 ba cục khổng binh cục này 200 nè còn 200 thì 600 đủ hôm nay ra khổng binh nhiều cơ 8750 rồi có vẻ như uh, lỗ uh, lỗ hai kim hơn nè lỗ hai kim hơn thu được gần à, cho 9 kim khoảng 9 kim thôi còn này chưa mở này cái này chưa mở nên là nếu mà mở được ngon thì có thể là lời không lỗ còn này còn hai máy cái nữa nè mày mở ra vi phong thì miễn phí tại vì nó hết hàng này em ơi nó hết hàng thì vi phong nó phí lắm ok cắn cái này mày chung là không lỗ máy em ơi chỉ còn lỗ khoảng tầm hai kim hơn nhưng mà lên được một cấp hơn em ơi rồi cắn nè cắn cắn cắn rồi thiếu một bánh uh, bánh chân thiếu một bánh chân rồi rồi ngon lành luôn Ờ, cá nhân các kiểu là đều rồi bỏ đăng cái một tháng này một tháng này còn mấy cái thân hình phù toàn bảy ngày này Trời đồ quá trời kiểu này là bỏ ngày mười Thúy Yên đi Được quá Quên dụng bài boss của Thúy Yên luôn phải bó sự yên ra mọi người cái nhau này quá trời này quá trời quá đậm ít hôm nữa quanh ngoài cửa lon quá trời bên kia nó đâu này chậm quá đã phải dọn rương này luôn à, đưa sĩ yên về như là được à, vài chục bình thiên thổ lộ cũng được không lộ lắm nè rồi bỏ qua đó chuẩn bị sân boss tiếp tục anh em ơi đó tiếp tục chuẩn bị uh, bắt lệnh bài boss tiếp theo nè đó có đánh thôi đợi chi đâu nè hồi chưa khả đánh uh, ba mấy con rồi không có gì dừng mai lên video cho anh em xem nha cho anh em hiểu thử như thế nào nha Đây, ở lần à, anh video này thì anh em đừng quên để lại cho Khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em à, luôn xem video vui vẻ quá. Và Khả hay like trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày nha anh em. rảnh tay thì có thể kích lên kênh YouTube Di Khải gõ Di Khải Gaming và cùng đồng hành với Khải vào lúc 7 giờ 30 tối phút hàng ngày nha Và Khải hay up video vào lúc 10 11 à, giờ 15 phút trưa nha anh em. Anh em nào rảnh thì cứ trưa lên xem thử Khải có video gì anh em xem ủng hộ chơi nha. Ok bây giờ thì nó thiệt Khải bye bye mọi người nha à, bây giờ khải tranh thủ nhà tổng thiếu long em ơi